Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin uh, hướng dẫn anh em cách nghe hột bầu cua thì với cách nghe hột bầu cua này đang được rất là nhiều anh em thầy thợ áp dụng ở sân chơi của mình nó sẽ giúp anh em giành được chiến thắng, giành được tiền ở những sân chơi đấy mà không để lại bất cứ thành tích gì anh em nhé đấy. thì tôi chuẩn bị cho em là một số uh, uh, hột giấy đây đấy, một số con hột chọn nhé, một là hột xốp anh ạ đấy, tôi sẽ đấy ngẫu à, nhiên một bộ bất kỳ đấy ngẫu nhiên một bộ bất kỳ thì em lưu ý nhỉ với cái cách nghe hột bầu cua này đấy, em có thể áp dụng trên hột giấy hay hột xốp đều được em nhé đấy, hay nắp đĩa gì cũng được không ảnh hưởng thì đây là thanh nâm châm đây thử nâm châm cho anh em đĩa hột không phải hít nhé ok chưa cho anh em đây đĩa xoay xuyên hoàn toàn bình thường nhé lưu ý nhé hột gì cũng được hột giấy hay hột xốp hay hột công chuyện đều được anh em. đấy, hay nắp đĩa gì cũng được đấy. ok chưa nắp xoay xuyên nhé đấy, tôi sẽ lắp một hướng dẫn anh em thì ờ, với cách nghe hột bầu cua này thì anh em ờ, có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình đấy em đến sân chơi của mình ấy thì anh em à, ngồi ở phạm vi tầm một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai em nghe được rõ âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được em nhé đấy, như cái tiếng này thì em đánh quân là nai thôi khẳng định em chắc chắn là con nai em nai rồi anh em nhé hai nai này ok chưa đấy, thì em biết rồi hiện nay ấy, anh em đến sân chơi người ta đấy, anh em muốn nắp đĩa quân hột vào thì rất là khó đấy Đấy, hay chạm tay hoặc thì càng khó hơn mà hiện nay có sân sân chơi thì có rất là nhiều anh em thầy thợ và có rất là nhiều đồ chơi công chuyện hiệu quả cho nên là anh em mà chơi 5 năm ấy, thì đương nhiên anh em sẽ là người thu cuộc anh em sẽ là người mất tiền anh em nhé vậy nên là em cố gắng theo dõi clip này Đấy, em quan tâm ấy, thì em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em mang nắp đĩa quân hộp tới trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy như cái tiếng này đây thì anh em lấy con gà tôi đấy, đánh gà tôi khẳng chắc chắn anh em là có gà em nhá một gà này ok chưa đấy. em lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được đấy, nắp sành nắp sứ nắp bổ quấn băng keo bọc chỉ đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy, đây là cái mẹo chơi bầu cua hiệu quả đơn giản đang được rất là nhiều anh em thành áp dụng vào sân chơi của mình anh em nhé đấy như tiếng này đây anh em thấy con cua tôi khẳng định chắc chắn là cua anh em đấy đây cua tôi anh em nhé khẳng định em chắc chắn là cua hai cua này ok chưa đấy. ngoài ra ấy, cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài nạn hay game phát trên điện thoại em cần liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em thì qua clip này thì tôi xin khẳng định anh em này đối với này, hội trợ nguyên bản nếu như không có một cái tác động gì vào thì khẳng định với em là không có anh em thầy thợ nào có thể nghe được em nhé đấy khẳng định với em là hỗ trợ nguyên bản không có bất cứ một anh em thầy thợ nào nghe được thế vậy để nghe được cái hỗ trợ nguyên bản này đấy thì em phải như thế nào đấy thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em đấy thì thực ra ấy, tôi đã sử dụng là cái máy đánh bầu cua công nghệ mới nhất hiện nay công nghệ nghe âm thanh một bầu cua đấy. đấy nó sẽ có chức năng nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của hộp bầu cua rơi xuống đĩa phát ra và nó sẽ ghi nhớ nó báo dung cho anh em anh em nhé đấy như thế này đây máy báo dung tôi biết là con gà em lấy gà tôi em gà tôi anh em nhé gà hai gà này ok chưa đấy. Đấy, sân chơi mình sốc dài không ảnh hưởng gì anh em nhé Đấy, chỉ cần là nó nghe được âm thanh là được thế vậy nên anh em cứ để sát với da thịt mình để mình cảm nhận cái hình dung của nó và đứng hay ngồi ở phạm vi là một mét rưỡi đổ lại ta anh em nghe được âm thanh của bóng cua rơi xuống đĩa phát ra là máy để cho người nó sẽ nghe được em nhé đấy có rất là nhiều anh em hỏi tôi là nhờ tôi tư vấn về cách nghe hột bầu cua thì thực ra đấy để nghe được thì cần bất cứ cái mẹo gì một là anh em tác động vào hộp của người ta đấy trước đây là anh em tác động vào hộp anh em có thể làm hộp ở nhà hay là đấy, tác động hộp của người ta thì em mới có thể nghe được đấy nhưng mà hiện nay đấy, anh em đến sân chơi người ta em không thể luồn được hột vào đấy thì hột của người ta thì em không thể nghe được em vậy nên anh em cần phải sử dụng đến cái máy đánh bầu cua này em nhé đấy như tiếng này máy tiếp tục báo dung dưới biết con gà em mới gà tôi cái gà tôi em nhé một gà này ok chưa thì cái máy này ấy, nó là công nghệ mới nhất hiện nay đấy, nó rất là nhỏ gọn dễ dàng để em ngụy trang vào trong người và cái thứ hai nữa là không có một thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy em để trong người thứ ba nữa là máy nó rung rất là êm cho nên em cứ bỏ trong người khẳng định em là không ai có thể phát hiện ra đấy, khẳng định em không ai có thể phát hiện ra đấy, không hề phát ra tiếng động tiếng kêu gì em nhé đấy, như tiếng này đây em lấy con cá tôi khẳng định chắc chắn là có cá đấy thì em mà quan tâm có thể là mang nắp đĩa con hộp tới trực tiếp nhà tôi để kiểm chứng đấy, để tôi tư vấn để cho anh em trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đấy anh em đánh cá thôi anh em nhé một cá này ok chưa đấy, thì em quan tâm đấy thì liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại hiển thị trên mình tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, tôi sẽ bóc ba hột này để cho em thấy được ba hột này nó hoàn toàn bình thường hãy lưu ý nhé nắp địa quân một gì cũng được nắp xanh nắp sứ nắp mục quấn băng keo bọc chỉ đều được hay hột số hột đấy đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy hột là hoàn toàn bình thường đây ok chưa À. hoàn toàn là bình thường anh em nhé Đấy, xin cảm ơn em theo dõi video